chào tất cả anh em thì ờ, hôm nay cũng ờ, đầu số năm mới tôi cũng vừa đi uh, ờ, kiếm tí lộc về lộc đã tôi vừa đi đánh bài thằng là tôi vừa đi đánh bài về nhờ mỗi cái bộ sản phẩm này chỉ là mỗi cái ví thôi mà tôi kiếm được bằng này hôm nay tôi nhờ cái ví này tôi tiện đây tôi làm luôn clip này muốn à, hướng dẫn anh em về cách sử dụng cái à, ví đổi bài khi anh em đi à, đánh bài bịp này, chơi bạc bịp đánh bạc khi vào chơi thì nó rất đơn giản thôi người ta mang bài biết thế nào thì quan trọng bởi vì sao thì anh em cái ví này nó rất là thân quen của chúng ta vẫn ngon được tiền tiếp bọn kia đây lúc nãy là vốn của tôi đi con này thì có triệu mấy triệu hai ờ, à, triệu tám ấy mà tôi làm một đống này trong khi đó còn mừng tuổi nhé ờ, vào đây tôi đang ờ, muốn giới thiệu luôn anh em với chiếc ví đổi bài này khi anh em đi đánh bạc mình chơi cờ bịp đây là nó là cái bộ sản phẩm chơi cờ bịp mới nhất tôi nói mới nhất tại sao vì <clears throat> nhiều anh em cũng có điện hỏi tôi là tại sao cũng cùng là một chiếc ví mà nó lại có cái ví đắt có cái ví rẻ có cái ví nó uh, khác nhau ở điểm nào tôi phân tích luôn anh em thứ nhất này đây nó là cái mẫu, mẫu ờ, ví cũ ví cũ ấy thì khi mình đổi này. thứ nhất này hình dáng tôi nói luôn nhỉ hình dáng nó, hai cái khác nhau hoàn toàn đúng không cái này tất nhiên nó đẹp hơn rồi còn cái này đây là cái bên ngoài còn cái bên trong này anh em nghe thử tiếng này nói chung là tiền nào của đấy thôi đó Đấy, còn dắt mũ cả thì Đấy, tiếng nó không được êm này ông anh em nhé bây giờ tôi sẽ thử cái à, mẫu à, vì mới này Đây. anh nghe rất là nhanh nhé. không phát ra tiếng động gì cả yeah mai tôi sẽ hướng dẫn cho anh em những cái cách ờ, sử dụng cái ví này khi vào chơi anh em chỉ cần tất nhiên là khi vào đi đánh, đánh bạc đánh chơi cờ bạc đi tất nhiên anh em phải mang theo tiền tiền đi, chơi được. bây giờ không ai chơi bằng ờ, đánh bạc bằng đá ờ, cây hay là bằng giấy vụn cả đúng không anh em kẹp vào đây hoặc là một thế hai em để trên này khi người ta trộn chia bài ví dụ tôi ờ, đánh thử bài liêng đó. cho anh em xem đánh bốn nhà này một hai ba bốn nhà như này đúng không Đó. bài này tôi 9 điểm này cũng lớn rồi tôi bài coi như là tôi lấy nhà này đi sáu sáu hai bốn điểm và tôi bé nhất nhé coi như là bé nhất đi Đó. tôi sẽ cắt đi một con xong này anh em có thể để dọc tiền này như này hoặc là đỉnh ngang không quan trọng anh em để đưa vào một trong uh, chiếc ví một con một lá bài như này úp bài vào còn như ván này tôi thua tôi úp bài đúng nhưng anh em phải nhớ ấy, là trong cái lá bài ở ờ, trong ví mình nó là lá bài gì và không phải là ván nào anh em cũng có thể đổi được bởi vì nhiều khi đổi người ta xin nghi anh em cũng cẩn thận một chút đó như ván này thì ờ, bài tôi là bốn điểm đúng không ạ bên trong này ta có một có sáu rồi tôi sẽ lợi khi ờ, ờ, đổi anh em mình vuốt ra làm này đưa trong này Đó. từ 4 điểm đưa thành 8 điểm Đó. đã đủ ăn cả làng không nhà này cũng là 8 nhưng mà 8 thua thua rô đúng không ạ bây giờ trong ví của tôi đang có một con hai đúng không tiếp tục thôi vào này chín là thôi chắc là tôi chẳng phải đổi rồi chín thì có thua như này do là mình có lựa tùy từng ván bài mình đánh thôi không phải ván nào mình cũng đánh còn <clears throat> đấy là khi anh em đánh bài uh, liêng hoặc là bảy ba cây bất kỳ một cái bài nào thế đấy là một cái cách đổi còn bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh em một cách đổi nữa khác chính là này có thể chúng ta sẽ dùng cái như cách đổi tôi vừa hướng dẫn cho anh em chúng ta sẽ dùng cách gì gọi là mình sẽ dùng động tác vuốt này để cho người ta không để ý thấy khi người ta làm không để ý nhé và chúng ta sẽ tập tay ra luôn này rất là đơn giản rất là nhẹ đúng không đó mình chỉ cần nhớ vị trí ví dụ bây giờ tôi muốn đổi con 7 này lấy con hai ở trong đó nhé thì tôi nhớ vị trí này ba xuống này đó nó bảy thì mười hai đấy là một cách chúng ta có thể dùng cách khác nếu mà đấy là những ai mà nhanh tay một chút còn nếu những ai mà chậm ấy, mình có thể cứ bình tĩnh kể mẹ họ muốn tới đầu tới ông cứ ngồi ông nặng nữa, đúng không đó như này tôi sẽ lấy một con màu khác để cho anh em dễ nhìn đây bên trong con ca nhé bây giờ tôi sẽ đổ con hai xuống càng Đúng. anh em sẽ đưa con hai xuống dưới này dưới này khép cái tay che tay lại như này đó. coi như mình đang ngồi nặng đi đó đã ra rồi rất đơn giản thôi đưa xuống này đặt vào đây đặt vào miệng ví này là tự nó lá bài nó hút nó khi mình đặt vào đây nhé đây anh em chỉ cần đặt vào đây thôi là lá bài nó sẽ tự hút vào và nó đẩy cái lá bài kia ra tôi sẽ làm thử lại một lần nữa làm chậm cho em xem tôi sẽ đặt ngay miệng này ở chính của miệng của nó khi đẩy vào anh em hơi bẻ cái lá bài xuống gấp xuống một tí này đó ra luôn đúng không này. Đó. ra luôn đây là cách đổi như thế có rất nhiều cách đổi mà bây giờ anh em có thể là áp dụng vào uh, chơi bài khi anh em đánh bài bịp còn uh, đấy là cái cách đổi là như thế tôi vừa hướng dẫn anh em cách đổi còn bây giờ một cách nữa đây là bài này ví dụ như trường hợp này người ta mà phát hiện và bài thiếu chẳng hạn à thằng này đánh bịp đây mà dùng ví dụ bài thì anh em chỉ cần này, che tay vào ở chỗ này nó có một công tắc anh em bấm nút này đó đây anh em nhìn này bấm nút này là lá bài tự phóng ra vẫn đủ 52 cây thằng nào bảo là bài này thiếu vã vỡ mồm nó đi dám bảo tao đánh bịp trong khi đó tao đánh bịp thật nhưng mà không ai phát hiện được tôi thử lại cho anh em nhé này. Đó. nếu như lộ chúng ta phải che tay vào che tay như này đẩy bó phát ra một cách là như thế có một cách nữa và chúng ta sẽ dùng này Đó. chúng ta có thể để cái lá bài có một tay này một cái lá bài ở bên trong rồi đúng không ạ còn một cái một tay này chúng ta sẽ giữ để ngay miệng miệng ví này giữ để vào đây Đấy, là nó tự nó đẩy ra thì anh em không cần phải bóp rất nhiều cái phương án cho anh em lựa chọn Đó. không cần phải bóp nhé còn đây nếu như muốn bóp này rất đơn giản luôn em nhìn quá đơn giản quá hiệu quả thì vừa rồi tôi hướng dẫn anh em về cách sử dụng cái ví ờ, đổi bài khi anh em đi ờ, đánh bài bịp chơi cờ bịp cũng nhờ cái ví này tôi cũng ờ, đã kiếm được một mớ này thôi anh em mình vui xuân một tí thôi chứ không nên vui quá để hóa ra cẩn thận mất tay Tôi thôi nói vui thế anh em sẽ xác định đi bịp thì tất nhiên là mình phải có sự khéo léo của mình được người ta có biết là mình dùng cái kỹ xảo dùng kỹ thuật để đổi bài hoặc đánh bài như thế người ta không làm gì mình bởi vì nó không có tang còn ví này ví dụ tiền của tôi tôi mua ở ngoài thị trường bán rất nhiều không sao cả Thì, um, tôi vừa giới thiệu với anh em về hai mẫu sản phẩm ví đánh bài này theo tôi nghĩ ấy, thì anh em nên à, lựa chọn cái gì nó thế thôi đắt rẻ một hai trăm năm bảy trăm một hai triệu nó không quan trọng quan trọng là cái hiệu quả của mình chơi làm sao nó hiệu quả nhất và an toàn nhất còn nếu mà chơi xong rồi để mà kiếm được ví dụ năm bảy bảy triệu hoặc là ờ, một hai chục triệu ấy, xong rồi mất cả bàn tay hay mất cánh tay thì nó cũng hơi ban Đấy, tôi nói luôn như thế thì ờ, xin chúc ờ, sức khỏe anh em một năm mới sức khỏe dồi dào an khang thịnh vượng chào tạm biệt tất cả anh em